thì chúng à, tôi có gì tôi thì thay mặt trong à, địa bàn bên đầu trong à, trong nhóm người thánh của công giáo công hàng đại tân ừ. tôi là nói như là là chú ung thư ở đây thì chúng tôi xin cảm ơn đoàn từ thiện ừ. mà chúng tôi còn lấy gì hơn đáp ứng để phù hồi giúp cho đoàn từ thiện đưa tình Việt Nam và cho ờ, xin cầu ờ, bầu mẹ để ờ, phù hồi cho đoàn từ thiện sau này thì các từ thiện cũng giúp đỡ cho chúng tôi thì chúng tôi không có gì hơn cảm ơn rất cảm ơn nhiều à, thì tôi chỉ chúng tôi chỉ thay mặt cỡ đó thì cảm ơn các anh dạ cảm ơn rất nhiều à, à, một cái tình cảm con nghĩ là nó quá trân quý và cảm giác như nó gần gũi thiết tha quá à, bởi vì không nghĩ là à, toàn à, từ thiện chúng tụi con tới đây mang trả được bao nhiêu gọi là cái đóng góp được bao nhiêu hết nhưng mà thấy sự à, đón tiếp rất là nồng nhiệt của bà con ở đây và đặc biệt những cái phần quà và những cái uh, uh, những cái món ăn tinh thần và những cái uh, sản phẩm mà bà con làm được á tay làm rất là tỉ mỉ và tặng cho đoàn của tụi con à, tụi con cảm giác ừ, rất là ừ, biết ơn à, và à, sẽ có một ngày á, là tụi con sẽ à, có những phần quà và quay trở lại ờ, đối với à, ờ, bản làm bên mình bởi vì á, là thấy bản làm bên mình ở đây trẻ em rất là nhiều mà không biết là trẻ em ở đây có được đầy đủ và có được à, quần áo đầy đủ rồi sách vở và đến trường hay không bởi vì à, làm sao á, là thứ nhất là mình ưu tiên cho trẻ con à, ưu tiên cho tất cả các em bé làm sao tất cả các em trên à, đất nước Việt Nam mình à, đều được đến trường đều được à, có cái chữ để cùng là sánh đôi với lại sánh cùng với lại những bạn bè cùng trang lứa và các bạn cũng đi ra và được học hành được lớn lên và được gọi là giúp ích cho xã hội hy vọng là đảng là mình sẽ có nhiều cái là à, đột phá hơn à, được à, động viên tất cả các em được học hành nhiều hơn à, học tập và à, học hành nghề nghiệp tốt hơn để à, đưa cái đảng mình thành một cái đảng là à, có học vấn rất là tốt xin cảm ơn bác uh, trưởng nàng ở đây rất là nhiều và hy vọng chắc có sẽ có một ngày đoàn tụi con à, sẽ quay lại đi bởi vì cái chuyến này tụi con đi cũng bất ngờ quá tụi con chỉ là đi lên đây uh, gọi là du lịch ở trên này thôi thì cũng được uh, rất là nhiều người chỉ đường dẫn lối để tụi con đến được một nơi mà thấy hoàn cảnh còn rất là nhiều thiếu thốn thì uh, không có gì ơn thì uh, tụi con uh, có chút uh, tấm lòng thành rất là nhỏ nhỏ luôn á <laughs> nhỏ nhưng mà được uh, sự đón nhận quý giá của uh, làng đẩy ở đây và tất cả các bà con uh, tâm như sự bỏ tay quá nhiều anh <laughs> tâm như bỏ tay quá cả nhà rất là nhiều ạ à. phải về nữa rồi quá trời quà luôn người, người ta chuẩn bị rồi ôi trả về tao quá quá quá quá con này quá quá con này bỏ hôm nay là cũng ờ, được bà con ở đây đẩy một món rượu rất là quý giá gọi là món rượu ghè mời mời mời ai mời mời mời chị rồi đây là bà muốn cà cà rừng ha Ồ, cái món này món gì hả? À? Mấy sao? Mấy sao gà? mang mang luộc mang luộc mang luộc đó. rồi nhưng bây giờ là mình à, thôi mời mời mời <laughs> trước mời trước nạn dùng trước mời trước nạn uống nước anh chủ mời trưởng nạn chúng ngồi chúng dùng trước chúng ngồi đây đi chúng ngồi đây đi tự nhiên quá thôi chống thanh rồi à, tiên chủ hậu khách bây giờ là bây giờ tiên khách hậu chủ hả dạ là nói chung là thôi được cái ờ, được ờ, sự đón tiếp quý giá quá thôi dạ, bây giờ dạ, là trăm phần trăm không say về ha ok trăm phần trăm nha không đứng lên nha đó là không đứng lên vậy Điện mạnh lắm nha, hư ừ, mạnh đó Mạnh lắm rồi Trời ơi, trăm phần trăm Chưa, chưa, này anh đây hả chưa chưa chưa chưa chưa được chưa được chưa được chưa được chưa con dưới đây là xây chết luôn á mà thật là xây ghê lắm luôn á bởi vì như thấy cái này là hơi bao nhiêu nha hai một miếng nữa thôi hả xây có tài xế chạy rồi đó em chấm luôn cái này họ gọi là lúc cán luôn rồi ê cho đổ con nữa hả đổ con nữa à, mời mời anh á mời anh mời anh ngon lắm luôn ngon ghê luôn mấy ông này chắc lần đầu tiên luôn ba đâu nghe nữa bố sai nè bố đi rồi bố làm nghe bố tôi chú đâu chú đâu ngồi ổng lên ổng lên ra mạnh vô trời ơi hết cỡ vô rồi chưa được chưa được trời chưa được cái này là còn cái lông đèn nhiều lắm luôn á còn lông đèn nhiều lắm rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi tay Đưa con đi khắp đất trời này Chỉ cần cha bên cạnh con thôi Bão rông cùng kịp tôi Nụ hoa xinh chiều dàng trên môi Cho tim con rung động đôi chụp hình lại người chụp hình nắng xuân tìm niềm mang theo hơi ấm âu sầu trong con xóa đi chỉ bay những nụ cười German. trời đi giật bóng cờ bay nước thêm trong dòng sông bên nghe chờ thêm trong chờ vui bên thành mùa ôi sao nước mắt lại trào phải ờ, tay chào đi cả nhà ơi chào đi chào chào bánh quay đi cả nhà